chào mọi người nhé à giơ tay chào coi dạ, chào mọi người em chào mọi người em đây là thấy em trong TV đấy thấy trong TV đấy ok hello mọi người nhá và mình à, ngày hôm nay như là anh anh anh vũ anh à, gia nhập vào trong à, băng ca sim của mình mọi người mình đặt tên cho anh là ca sim vũ đúng, em ơi, anh đó <laughs> Và hôm trước anh có nói là anh sẽ cho chúng ta đi xe độ lên à, công trò rò mọi người ạ Và hiện tại mình đang có mặt tại làng à, làng, làng Hàng Á Hàng Á, xã Giang Nam, huyện Công Trò Rò mọi người ạ, tỉnh Gia Lai Và anh em mình lên đây để xem thử trên đây à, có những món gì nha mọi người Bây giờ anh em mình đi, đi đâu ta? Bức độc bí mọi người ạ, đi kiếm độc bí để sao các bạn ơi sao hôm nay sao yếu thế yếu phải vậy đây là cái bí và đây đây là vườn bí mọi người ạ à. ta sẽ hai hai hai mấy trái nhỏ nữa các bạn hai quả nhỏ như đây nên giòn đây nè hai mấy trái năm trái nhỏ này nè các bạn ổ ăn à, tuyệt vời ui vườn rộng vậy ta đang đang là bông đực Ủa đực là không? Bông, bông, bông đực là bông bông không, không, không có trái Chưa ờ. à. Giờ cà da mình xào Mình xào nó bỏ nước nó tươi hết lại mà cái này là anh anh vũ anh đã liên hệ trước với chủ vườn là không ờ, xịt thuốc sâu để mình hái xong đã thì mình xịt mọi người <laughs> tác dụng phụ gì đây gì đây ừ. sâu à con sâu ấy con sâu con sâu nó ăn ờ, cái hoa bí bạn này mình sẽ ăn con sâu này <laughs> không bị độc nữa ừ đấy đấy đấy rất là nhiều các bạn ơi một bên xào ngọt lắm đây này rất là ngon rất là ngon à, bây giờ thì à, mình sẽ đi ờ, bên kia mình thì không biết là anh Vũ sẽ làm đầu bếp của mình hôm nay à, đúng rồi anh Vũ sẽ làm đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay à chị mình chưa biết tên hôm nay à, nó mới à, đi quay phim clip mà đó à, đi quay đi ăn à, cái này giúp hướng với mày <laughs> cho mình thấy chậm răng Xong rồi các bạn ơi, giờ anh em đi về hãy mang nha à, Chúng ta sắp tới nhà rồi à, Làng gì nó lại quên rồi làng nhá thơ ngơ á ờ. làng Hờ Ngá là một ờ, một làng giáp với lại ờ, huyện huyện Gia Ba mọi người ạ ở trong núi và chúng ta chúng ta muốn đi ra ngoài đường cái là phải phải đi thẳng thôi đúng không? Đi thẳng. Ờ, thẳng. Phải là phải. Ờ, rồi phải đi thẳng rất là xa mới ra ngoài được mọi người. Đây là nhà bố vợ của anh Vũ. Nhà rất là đầy đủ xe đây xe cái xe xe đổ hay được gọi là xe cục cạch này là của anh Vũ và trong kia là máy cày này các bạn rồi thấy bông đực thôi nè Điện ơi đau đứng ngồi hái mà Hái ít thôi, đâu hái nhiều đâu Cái tiền ổng, ông kêu để ông về một hái Tiền của ông về không có ăn lấy không à, mặn đầu đầy em quay đấy đi này cứ nhậu suốt ngày thôi mấy ma rượu này may mắn với trời mát các bạn thôi các bạn ạ à, thôi mình đang đứng tạm đây rồi mấy anh ấy đi xài quá các bạn đi xài quá chú ờ ôi giời xa xa đằng, đằng kia là là cũng kia là cái cái trạm ông giống cái, cái giống như cái tháp kìa các bạn thấy không họ xa lắm kìa như là cái cái cái cái trại kiểm lâm đúng không à lúc xa túc lút kia kìa các bạn wow đẹp quá các bạn đây là sông ba oh oh ô ơi vậy dễ gì Wow, wow. Dạ chúng ta sẽ ngồi đây và chờ anh Vũ về các bạn ạ anh Vũ đi sai quá rồi mình theo không kịp bạn Lức đang à, bắt ốc đằng sau các bạn bạn Lức đang bắt ốc và với xí nữa chúng ta về chúng ta sẽ có thêm món ốc xào nữa và anh Vũ nãy thì anh có bắt được à, ba ba các bạn là này, mình sẽ chế biến cho hôm bữa là mấy ngày trước là mình đi là có em sàn nó nấu cơm nấu canh hôm nay không có mặt là mình sẽ mình sẽ làm ờ, cái này là mình sẽ làm bếp nhá các bạn nhé <laughs> mình nghĩ chắc ờ, bọn mình đi về trước các bạn à, anh vũ chắc còn lâu lắm mấy con ốc đó chúng ta sẽ làm mấy con ốc đó trước các bạn chúng ta sẽ nấu cơm ờ, trước các bạn Nấu cơm trước để chờ anh Vũ à. Anh Vũ đi bắt cá xa quá mà theo không kịp Theo không nổi À <laughs> hôm nay cũng thấm mệt, thấm đói rồi Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi 12 rưỡi đấy các bạn, 12 giờ rưỡi rồi Rất là đói luôn Ê, cho con ốc để lấy cái dao cho con ốc chơi từ nãy rồi, về mặc váy vô đi, trang điểm vô Được Rồi ừ, xong rồi, xong rồi chặt nha Xong rồi chặt lên thì ờ, bỏ vào thôi chảo hơn mắm muối gạo chúng ta đã chuẩn bị trước ở nhà các bạn hành tỏi ha chuẩn bị à. cái này chắc không ăn cơm được đâu Chắc là cho bạn này ăn tôm thôi <laughs> Với chung ờ, như thôi bây giờ chúng ta sẽ đi theo ờ, em ờ, em Ngoan Đi đâu em Ngoan? Đây nha này Đi đâu? Làm gì? Nó nó có gà cũng lấy có rượu ghê luôn á à. Oh, xin chào mọi người Xin chào mọi người, hello Đây là bên VTV3 VTV3 Đi quay phim Đây làm Còn ừ. ăn uống đây em ờ, không uống được rượu bia uống, do uống rượu bia hôm nay bị đau bụng quá uống tiêu bao cái nước rồi đau dân anh đi nhậu à ô đâu có nhậu đâu quay mấy em anh mà anh từ chối em mới không nhậu chứ em mà anh mà đó đó anh nhậu rồi em dẫn anh đi nhậu à không quay cứ ăn họ wow wow canh men gà đi qua đập luôn Thịt luôn Dạ Đây mọi người ơi, nãy giờ Đây là thành quả của à, anh em của mình Đây là đây là của anh Vũ này các bạn Anh Vũ và những người bạn Mua à, được hai ba ba này Giờ ba ba lên, giờ ba ba lên Wow. Dạ tưởng mấy anh không về đó em tính ăn em tính à, làm qua sông ốc em ăn cơm rồi em về luôn đó nha về về trà nhiều lắm các bạn trời ơi con tôm con tép cái cái gì Chốt. con rupee ờ, coi như chuyến đi ờ, của mình ngày hôm nay là đúng mánh quá rồi Ờ, một một khác. Đây trên là đồng bào Tây Nguyên mới biết ăn cái này thôi Cái vị nó như thế nào? Mình không biết luôn, nãy giờ mình tưởng là cỏ chứ là Ăn là nó có vị đắng à, Giờ làm lấy cái này mình xào à, ờ, Nãy lúc đầu mình cứ tưởng là cỏ chứ các bạn <laughs> Cầm mình là nó xong cho, cho, cho em xin ít nước nhé Gì vô, gì vô gì em chín nha à, quá các bạn bây giờ là phải là hơn một giờ rồi vì chờ anh vũ đấy <laughs> đây là nồi canh chua của chúng ta bỏ thêm măng vào các bạn bỏ thêm măng chua đây là hũ măng chua này các bạn măng là măng rừng không măng rừng không anh măng rừng măng rừng mình ngâm á các bạn đây hồ cá với rồi nấu canh chua đây cái chốt nấu canh chua là nhức nách nhức nách luôn các bạn <laughs> thôi dùng từ ngữ địa phương xí nhưng mà cái từ đó miêu tả được cái nồi canh chua này nhức nách <laughs> cái này chúng ta đã làm ruột ướp sẵn hết vào vỉ rồi chờ nướng thôi dạ. đây món tôm xong nướng ai quay đâu anh đâu quay đâu anh đâu quay đâu quay tự ta tự như cái gì ông bình thường em đây là những đây là những cô gái của công trà rò à, mấy cô mấy cô gái công trà rò này à, cứ ngại biết thôi đây chúng ta giờ chúng ta xào xào cái bí mà cái đọt bí chúng ta nãy chúng ta lại bước ra mọi người ờ, ước mơ của mình ngày xưa là mình được lên TV hôm nay mình đã lên à, mấy uh, uh, mấy uh, mới canh mấy canh rồi là mình vui rồi mình kết hôm nay có cung rất vui mà bạn đừng đi xe chung với mình về nhá đi xe riêng đi ốc này ốc đá ốc đá xào món đầu tiên của chúng ta là đây là rau à, ừ, rau à, rau sa tang à, rau sa tang là tiếng tiếng đồng, à, đồng người, người đồng bào gia rai là sa tang dạ. đây là tôm ui rùi rùi rùi rùi rùi đây dạ. là tôm đây là nướng này đây là lá lọc vừng này dạ ăn trong ờ, ờ, tí là nước bạn ăn chưa không được ăn nha rồi ok <laughs> đây chờ rồi chúng ta xong xong món cà chua rồi đây đi được đấy xin sao ờ, còn món món bí nữa và cá nữa rồi xong rồi cơm cũng nấu xong rồi anh em trong đây ai cũng đói rồi đúng không đúng rồi bưng cả cơm luôn tới nhà đi con không quý con chứ lần sau tới nữa à, lần sau con tới nữa nhà cô dạ à có cái gì anh cái nấy dạ à, cho nó vui nhà cô cứ đi đến càng càng đông càng vui dạ rồi cảm ơn cô Đấy. Dạ, dạ. anh em anh em ghi nhớ anh em ghi nhớ cô đó nha rồi rồi rồi <laughs> kéo cả lại quay nhà cô luôn cái này kéo <laughs> thôi mời mọi người nhá ăn nào lên nào lên ly lên chén nào Thì cái bông này mình nấu chè được không ta ngọt rồi á con nấu chè được không? Con còn nấu chè được không? Nó ngọt kìa Ngon thiệt á à. Rất là ngọt các bạn Mình chia và ăn thôi, ăn thiệt nhiều thôi, đói quá rồi các bạn Thì <laughs> hai phê Phê bên này là Phê <laughs> đẹp trai, còn bên này là phê sọ trai ha <laughs> là ngon đây là chiến lợi phẩm mình mang về các bạn ạ à. đây là chiến lợi phẩm mình mang về đây những người anh em ở đây hôm nay rất cảm ơn rất là nhiệt tình khi đón chào mình và bây giờ bữa, bữa sau qua khỏi bất ngờ thì anh chuẩn bị dạ. Ờ, chú đáo hơn một chút dạ cảm ơn anh bye bye mọi người bye bye không ai à, bye bye hết trời <laughs> bữa nay tao mẹ mày đi đúng nếu giờ rồi mấy đứa nó sẽ đi làm hết rồi đi đám cưới rồi không lắm không dạ. mà vui mà ờ. vui mà bye bye mọi người